theo dõi tiểu phẩm chấm dứt nuôi con nuôi và quả thật đây là một bi kịch trong gia đình nếu có phải một người con nuôi như thế và để tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan anh hưng mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung cuộc trao đổi với khách mời của chương trình là luật sư đỗ như lưu đoàn luật sư thành phố hồ chí minh Xin chào luật sư. Lời đầu tiên thì à, anh Thư cũng à, xin được cảm ơn luật sư đã dành thời gian để tham gia cùng chương trình. Và đây là lần đầu tiên mà luật sư tham gia cùng chương trình. Vậy thì luật sư có nhận định như thế nào về thực phẩm trao đổi từ luật sư? À, <clears throat> cũng xin xin à, chào quý vị khán giả. Thì đây là một tình huống rất là hay, nó cũng thường diễn ra trong cái đời sống thường ngày ở các nơi luôn, không riêng gì ở làng quê mà cũng ở thành phố. Bây giờ hiện tại nó cũng đang tồn tại những cái trường hợp như thế này thì ở dưới góc độ của là một luật sư thì thực ra mà nói thì à, đây là một hành vi mà của anh nhất nhân vật trong cái tiểu À, trong cái tiểu phẩm này thì à, về góc độ đạo đức ấy, thì cái cái hành vi của anh nhất ấy, thì ai cũng thấy rằng cái, cái hành vi này nó đã vi phạm cái quy tắc về đạo đức và lối sống ấy. tức là anh là con nuôi tuy nhiên vấn đề là anh sẽ không có cái sự chưa không được biểu lộ được cái sự hiếu thảo đã lớn tuổi đã thành niên rồi anh còn quay về nhà anh đòi tiền khi anh cần thiết ha? thì ở cái nhưng là đối với ở góc độ ở cái xã hội Việt Nam này thì cái hành vi mà không hiếu thảo và những cái hành vi mà nói chung là hỗn hào với cha mẹ là hành vi rất được bị lên án thì đó ở góc độ đạo đức à. còn riêng ở góc độ pháp luật á, thì hành vi của nhất đã vi phạm vào cái luật hôn nhân gia đình năm 2000 Trường hợp cha mẹ nuôi từ chối nhận con nuôi trong trường hợp này là đúng hay sai? Và pháp luật quy định cụ thể về vấn đề này như thế nào? Xin luật sư cho biết ạ. Dạ thì cũng xin thưa là trong trường hợp này thì tại luật hôn nhân gia đình tại điều 76 á, thì nó có quy định rất là rõ trong cái việc chấm dứt nuôi con nuôi. Tuy nhiên những cái điều kiện để chấm dứt nuôi con nuôi thì ở tại điều 77 thì nó có quy định rất là rõ là cha mẹ nuôi và con nuôi đã thành niên thì có quyền tự nguyện chấm dứt cái mối quan hệ giữa nuôi và con nuôi rồi à, thứ hai nữa là con nuôi à, bị kết án trong những các cái tội mà xâm phạm đến tính mạng này sức khỏe này nhân phẩm danh dự của cha mẹ nuôi đó ngược đãi cha mẹ nuôi thì vừa rồi cái hành vi của nhất vừa rồi thì nó nằm trong cái cái cái cái khoảng hai của điều 77 à, rồi hành hạ thì à, nói chung là có hành vi phá tài sản của cha mẹ nuôi đấy thì những hành vi và cái thứ ba nữa là cha mẹ nuôi và đối với cha mẹ nuôi thì có những cái điều khoản khác quy định ở tại ngay khoảng 3 điều 67 hoặc khoảng 5 của điều 69 có những cái hành vi là cha mẹ ngược đãi con nuôi thì người ta cũng có quyền từ chối nữa khi đã thành niên thì tức là hai bên đó là cái quyền về dân sự của mặt của hai bên có quyền từ chối khi một khi là cái việc quan hệ con nuôi nó không nó được lợi cho cho cho cho cho, cho về mặt tinh thần cũng như như vậy là nói chung là nó vi phạm vào một trong các quy định mà luật sư đã đến đề vừa rồi dạ. Yeah. không từ luật sư và trong cái tiểu phẩm vừa rồi thì cái hành vi của người con đó là có hành vi là ngược đãi cũng giống như là à, đối xử tàn bạc với cha mẹ nuôi của mình nhưng mà thưa luật sư là có để chấm dứt cái việc nuôi con nuôi này thì cha mẹ nuôi này cần phải làm gì ạ thì bây giờ cái thủ tục à, chấm dứt nuôi con nuôi thì thực ra mà nói thì nói cái quy trình nó bắt đầu từ xã theo như cái nãy trong cái tiểu phẩm là cái à, ba của nhắc đó là yêu cầu ra xã thì đấy đó chỉ là một cái bước đầu thôi ra xã để đề nghị xin chấm dứt cái thủ tục nuôi con nuôi tuy nhiên cái thủ tục nhận con nuôi hoặc nuôi con nuôi thì cái việc này công nhận là do sở tư pháp dạ. à, của tỉnh à, thì nhưng mà cái quy trình bắt đầu mới đi từ địa phương để xác định được là chứng minh được là anh nhất này ừ, vi phạm vào cái điều khoản nào Ờ, hoặc là có những cái là cái việc tồn tại thì cái việc uh, tồn tại thì cái mối quan hệ nuôi ờ, con nuôi của anh nhất và cha anh nhất thì không có lợi cho ông bà và ở đây tôi cũng muốn nói là những cái hành vi nó như thế này thì nếu mà nó lặp lại mà nếu mà quyết liệt thì anh nhất là vi phạm về mặt hình sự cũng khẳng định như vậy và hiện tại cái chuyện này cũng diễn diễn ra có nhiều người thì như nãy cái hành vi của quý vị cũng thấy là hành vi của anh nhất ảnh giật tiền từ tay hành vi à, của người mẹ hành vi đó hành vi công nhiên chiếm đoạt tài sản dạ. và à, đe dọa đập phá đồ làm cho người ta bị tê liệt ý chí ừ. tuy nhiên vấn đề là ở chỗ nó góc độ là chưa ai tố cáo yeah. Dạ. À, chưa ai tố cáo à, tại vì cái chuyện đó nhiều khi người bị hại không tố cáo thì cơ quan nhà nước cũng không biết ở đâu yeah. Dạ. tuy nhiên bây giờ vấn đề là chỗ là à, những cái hành vi như thế thì chúng ta cũng phải nên để có những cái ở một góc độ nào đó phải phải phải tuyên truyền lẫn nhau tại vì không chuyển con nuôi không đâu mà kể cả con ruột nữa khi đã thành niên nên nhớ là quyền có tài sản là quyền của mỗi người khi đã thành niên dùng cái biện pháp này biện pháp khác để lấy tiền cha mẹ tiêu xài thì như thế là nó không đúng yeah. Dạ. Và một lần nữa cũng xin được cảm ơn luật sư đã dành thời gian để tham gia cùng chương trình. Kính thưa quý vị và các bạn, chương trình Chuyện làng quê của Đài truyền hình Bình Dương hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.